và sau khi bạn học xong khóa này thì chắc chắn bạn sẽ biết cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào chế biến ra nước cốt của mì cay bảo quản nước cốt mì cay và từ đó chế biến ra các món ăn mì cay khác nhau như mì cay thập cẩm mì cay hải sản mì cay dây bò mì cay stoki và rất là nhiều các món mì cay khác nhau mà bạn có thể chế biến và điều đặc biệt là bạn à, được à, đồng hành cùng các luyện trong suốt quá trình bạn học chương trình này cũng như là phát triển công việc kinh doanh của bạn sau này và bạn được sở hữu khoa học này một cách trọn đời và không sợ quên kiến thức mà bạn đã được à, học cũng như là bạn có thể học ở bất cứ đâu bất cứ khi nào bạn à, có thể sắp xếp về mặt thời gian và nếu như bạn quan tâm đến khoa học về nghiệp vụ chế biến các món ăn mì cay của Hàn Quốc này thì bạn có thể nhấn vào nút đăng ký thêm để lại thông tin của mình ở phía dưới cho mình luận và kèm comment sẽ phản hồi lại các bạn và trong video này kèm comment sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu khoa học dịch vụ chế biến các món ăn mì cay của Hàn Quốc